cửa nhôm này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về à, dòng sản phẩm đầu tiên đó là dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đồng à, và đối với dòng sản phẩm máy cắt nhôm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem đó là sản phẩm máy cắt nhôm hai đồng phân 99 của công ty Factor Việt Nam về tổng quan, máy cắt hai đầu Factor 99 được thiết kế hoàn toàn bằng thân thép hộp với bề đỡ 4 đế 8 chân, rất chắc chắn. Máy được sơn tĩnh điện 3 lớp chống hoen rỉ và vòng chốc, với trọng lượng của máy rất lớn nên trong quá trình cắt máy sẽ rất đầm à, và không bị rung lắc. Về thiết kế tủ điện được chia làm hai ngăn riêng biệt, với ngăn trên là hệ thống điện và ngăn dưới là van điện từ, giúp anh em an toàn hơn trong lúc chúng ta sử dụng máy móc và chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết về hệ thống tủ điện và điện được sử dụng với hãng điện DDC cao cấp thương hiệu của Nhật Bản với cục chống đảo pha và trên mỗi đầu máy đều có một cục khởi và một áp tổng riêng biệt giúp an toàn hơn trong lúc chúng ta sử dụng máy và trên máy còn được tích hợp thêm một cầu chi và các relay cảm biến nhiệt quan trọng nhất trong máy được tích hợp bộ chuyển đổi nguồn 24V giúp chuyển hệ thống nguồn điện về hiệu điện thế an toàn cho anh em đứng vận hành sản phẩm. Dây điện được đánh số thứ tự rõ ràng và bố trí ngăn nắp giúp anh em dễ dàng sửa chữa và thay thế nếu xảy ra tình trạng hỏng hóc. Và hệ thống hơi thì dây hơi được bố trí rất gọn gàng ở phía dưới chân của mọi ống dây hơi dù được bơm keo sẽ không có xảy ra tình trạng bị xì hơi và những cục hút van điện từ và đây là cốc lọc khí của máy. Thì kia lượng khí được đưa vào cho sản phẩm sử dụng thì sẽ đi qua cốc lọc khí này giúp lọc sạch hoàn toàn bụi bẩn và hơi nước ở bên ờ, đây của cốc lọc khí. Và phía bên đây thì để anh em có thể là đựng dầu ờ, bơm lên ở ờ, bôi trơn cho máy. Ở đây đồng hồ thì thường thường áp suất khí từ 6 đến 8 cân sẽ đảm bảo cho máy hoạt động ổn định và phía bên trên đây của hệ thống tủ điện còn có thêm ờ, một cái ờ, núm chỉnh và một cái đồng hồ để chúng ta có thể là điều chỉnh được cái lượng hơi lượng khí ra vào bích tông là mạnh hay yếu máy được thiết kế hệ thống kính lúp đèn led thước làm bằng thước inox nẹp nhôm chỉ số khắc taxi Trục ray di chuyển của đầu máy số 2 là trục ray phi 42 đúc đặt, đặc biệt trên thân máy không có kê. Và nói giữa trục ray là thanh thép hợp sẽ là một tấm thép dày 1,5cm được phay CNC rất là chắc chắn và đảm bảo độ phẳng để khi đặt trục ray lên và đầu máy số 2 di chuyển về lâu về dài sẽ không bị xảy ra tình trạng cong võng đường ray. Ban điều khiển của máy được sử dụng nút bấm việt hóa hoàn toàn để anh em dễ dàng sử dụng và trên ban điều khiển này chúng ta có thể quan sát từng các nút bấm riêng biệt Đây là đèn báo nguồn, giúp anh em biết là máy của chúng ta đã vào nguồn điện hay chưa. Ở đây là nút chọn góc, thì chúng ta có thể là sử dụng một đầu máy ờ, riêng biệt bên trái hoặc một đầu máy riêng biệt bên phải. Và chúng ta có thể là sử dụng vận hành. Đây là chúng ta có thể chọn vận hành một lúc cả hai đầu máy, hoặc chúng ta vận hành đầu máy ờ, trái đây là đầu máy phải hoặc uh, trên mọi đầu máy chúng ta có thể sử dụng một góc đó là 45 độ ngửa ra ngoài hay là góc âm 45 độ góc 45 độ quay vào trong góc 90 độ và trên đầu máy phải cũng như vậy chúng ta vẫn sử dụng được à, và đây là nút kẹp bích tông vì khi bích tông kẹp vào nhôm thì chúng ta mới vận hành được ờ, dòng sản phẩm này đây là nút khởi động motor dùng motor và chúng ta thực hiện nút cắt và thường thì khi chúng ta gặp những cái trường hợp khẩn cấp và chúng ta chưa kịp tắt điện thì chúng ta có thể là thao tác ngay trên bàn điều khiển này. Đây là nút dừng khẩn cấp sẽ giúp anh em an toàn hơn trong lúc chúng ta vận hành máy. Và bàn điều khiển này có thể di chuyển dọc theo thân máy. Rất đơn giản và tiện dụng cho anh em trong lúc chúng ta sử dụng máy móc. Máy cắt hai đầu Factor 99 được thiết kế với giá đỡ nhôm chắc chắn và cứng cáp với độ thiết kế dày dặn hơn rất là nhiều giúp anh em có thể sử dụng đỡ được cho mình những thanh nhôm dài và những thanh nhôm có trọng lượng nặng với độ dày lên đến 2 ly 2 trên mỗi thanh nhôm và trên dòng sản phẩm này tích hợp một chốt hãm hơi tự động ngay trên đầu máy số 2 khi anh em di chuyển và lấy kích thước cắt, chúng ta chỉ việc khóa chốt hãm hơi lại và không cần phải di chuyển đến bàn điều khiển hoặc à, di chuyển về phía đầu máy để khóa chốt. Hoặc là bình thường chúng ta sẽ dùng chốt hãm hơi tay như thế này thì nó sẽ dễ dẫn đến đó là hao mòn cái trục ray Mái được thiết kế bê tông đúc đặc hoàn toàn từ bê tông kẹp nhôm cho đến bê tông đẩy chuyển góc đều là bê tông đúc đặc và chỗ thiết kế cơ khí có độ chính xác cao à, với ờ, đường rãnh lưỡi đưa ra rất nhỏ chỉ vừa đường lưỡi cắt 450 đi ra và trên ờ, thân mái thì được thiết kế đó là mặt bích đỏ nhôm là mặt bích thép rất to, rất dày để khi chúng ta kê nhôm vào và kẹp bích tông tiến hành cắt sẽ không bị xảy ra tình trạng kê nhôm. Cả đầu máy thứ nhất và đầu máy số 2 đều được đỏ trên bệ thép trắng rất là cứng cáp và chắc chắn. Sản phẩm Factor 99 được thiết kế motor vuông, ray vuông CNC với công suất trên mỗi đầu máy là 3 kW, hai đầu máy là 6 kW. Máy vận hành cắt được 3 góc 45 độ trong, 45 độ ngoài và một góc 90 độ. Và đây là tổng quan về sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 99 của công ty Factor Việt Nam. Anh em nào quan tâm về sản phẩm này và muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc trực tiếp số điện thoại phía bên trên màn hình để được hỗ trợ và tư vấn thêm. Và bây giờ chúng ta cùng nhau sang sản phẩm thứ hai trong một dây chuyền sản xuất cửa nhôm hệ của công ty Factor cao về ờ, vấn đề Iraq thì chúng ta có thể sử dụng máy đột dập à, nhân viên ở đây nhưng mà anh em nào làm chuẩn về tiếng ba thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng máy Iraq và máy Iraq tại công ty Factor Việt Nam hiện tại đang sử dụng sẽ có hai dòng hàng đó là dòng hàng máy Iraq kỹ thuật số và máy Iraq tên và máy này được thiết kế với bản thân máy là thân máy to à, và những cái hệ thống là mặt bích kiếp để đỡ nhôm để là những cái mặt rất là dày à, và miếng hơi kê ở trên đây là miếng thân nhựa để khi chúng ta đặt nhôm lên thiết kế dày hơn so với những dòng sản phẩm phổ thông để khi mà chúng ta kê nhôm như thế này anh em có thể thấy những cái góc mỏng của chúng ta kê lên thì nó sẽ không bị xảy ra tình trạng là bị bên hay kê nhôm để giúp cho góc ép của chúng ta nó được đúng hơn và dòng sản phẩm này được xài để được sử dụng bấm vào link mô tả phía bên dưới em có mô tả chi tiết uh, cụ thể về sản phẩm máy ép nút kỹ thuật số tại uh, tại uh, tại video này thì uh, cái uh, thời gian không có nhiều nên là em sẽ sơ qua uh, và anh em nào muốn xem chi tiết thì có thể là vào thêm kênh video Và dòng sản phẩm thứ ba trong dây chuyền sản xuất cửa nhân hệ đó là sản phẩm máy phai đố à, như em đã chia sẻ. em, anh em có thể nhìn thấy đây là máy phai đố thay dao nhanh của công ty Hunter Việt Nam à, được à, tích hợp hệ thống đèn điều khiển ở phía trên. Máy được thiết kế lên thân máy non à, và trên máy thì có để sẵn năm cụm dao cho anh em chúng ta có thể là thay dao nhanh chóng với những dao sẽ được à, căn chỉnh sẵn tại à, bởi những kỹ thuật của công ty Hunter Việt Nam. À, và anh em thấy thì à, máy phai đố để chúng ta phai những cái à, đốt cửa động tác đó là thay dao trên mạng điều khiển và khóa tự dao ở trên mạng điều khiển thì chúng ta có thể là à, thực hiện cái à, thao tác quay rất là nhanh chóng và tiện lợi và anh em thấy thì à, đối với sản phẩm này thiết kế điều hành trực tiếp rất là to để khi chúng ta để nhôm thì nó cũng sẽ không có bị gây nhôm ờ, và với máy được uh, thiết kế là ba tấm tâm kẹp hai tấm tâm kẹp trên và một tấm tâm kẹp ngang thì đảm bảo là giữ được nhôm rất là chắc chắn sẽ không bị sập hơn và đối với dòng sản phẩm này là được sử dụng theo công nghệ mới nó sẽ di chuyển và bàn nó sẽ đứng yên à, thì nó sẽ giúp cho quá trình pha của chúng ta chính xác hơn và an toàn hơn rất là nhiều à, và dòng sản phẩm này cũng được thiết kế đó là phanh lọc lục bảo độc quyền của công ty Factor Việt Nam à, với hệ thống motor là motor 3 cv và công suất là 3 kW và anh em nào ờ, muốn biết thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này cũng có thể xem xem trên kênh video máy kinh doanh Factor VN À, và bây giờ chúng ta chuyển sang một dòng sản phẩm thứ tư, trong dây điện sản xuất của nhân hệ. các ờ, hạt nhân tại trên thị trường đang được sử dụng đây là dòng sản phẩm máy dập đa năng là hàng ờ, ờ, mới được sản xuất của năm 2020 và về chức năng công dụng của từng dao thì em cũng đã có giới thiệu ở trên uh, trên video của em em có thể vào để xem biết về từng dao và bây giờ chúng ta sẽ sang cái dòng sản phẩm cuối cùng trong danh chuyền sản xuất của nhóm hệ đó chính là một con máy không thể thiếu trong Và đối với một dàn máy sản xuất của nhóm hệ, anh em có thể sử dụng cho mình một con máy nén khí với dung tích chứa là 200 hoặc là 300 lít hoặc là 330 lít tùy vào uh, nhu cầu của anh em à, vì à, nếu như máy nén khí với dung tích chứa càng lớn thì cái à, quá trình nạp của nó sẽ chậm hơn thì nó sẽ đỡ ồn hơn cho anh em trong quá trình sử dụng và đối với à, sản phẩm của công ty Factor thì à, motor của máy nén khí sẽ được làm hoàn toàn đó là motor loại đồng 100% à, và điện sẽ sử dụng cho anh em đó là có hệ thống điện một pha và ba pha thì trên máy thì được uh, thiết kế rất là chắc chắn và dung tích thì sẽ đảm bảo là dung tích chứa đầy đủ 200 hoặc là 330 lít cho anh em À, và đây là dòng sản phẩm uh, sẽ được bảo hành theo uh, dàn, cả dàn máy cho anh em. Khi anh em sử dụng dòng sản phẩm trung cấp thì đối với máy nén khí sẽ bảo hành 2 năm. Nhưng anh em đang sử dụng dòng sản phẩm uh, cao cấp thì máy nén khí sẽ được bảo hành 3 năm theo sản phẩm cho anh em. Và dòng sản phẩm này mang thương hiệu Pegasus của công ty Factor Việt Nam. Và dòng sản phẩm này hiện tại đang được sử dụng rất là phổ biến trên thị trường. Và chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua về tổng thể một dàn máy sản xuất của nhóm hàng của công ty Factor Việt Nam